Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của VT88 Nói đến các dòng máy doanh nhân của hãng Dell Thì thông thường các bạn thường nghĩ ngay đến các dòng máy Dell XPS Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc máy mới nhất trong dòng Dell XPS 13 inch Đó là chiếc Dell XPS 9380 mà hãng Dell mới cho ra mắt Và sau đây mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết về cấu hình, thiết kế cũng như hiệu năng của chiếc máy này Xem nó có những thay đổi gì so với các thế hệ trước nhé Đánh giá chung về thiết kế của máy Điều đầu tiên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Chiếc máy này nó không có gì thay đổi về thiết kế vẻ bề ngoài so với các thế hệ trước như 9370 à, ờ, Khung máy được làm hợp kim nhôm và sử dụng công nghệ CNC Tạo nên một thiết kế vuông vắn và tạo cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ Mặt trên có logo Dell được mạ chrome sáng bóng ở chính giữa Phía mặt đáy có hai thanh cao su để tạo mặt phẳng Chữ XPS ở giữa và một khe tản nhiệt dài làm mát máy nhanh hơn khi sử dụng nhiều tác vụ hay chạy phần mềm nặng. Bàn lề được thiết kế theo kiểu bàn lề liền trục, cũng được gọt rũa hết sức tỉ mỉ tạo sự chắc chắn khi gặp hay mở máy. Các cổng kết nối của máy gồm có phía bên trái có hai cổng turbo 3 để kết nối vào sạc, một nút bấm để biết được phần trăm pin còn nhiều hay ít. Phía bên phải có một cổng USB Type-C, một cái cắm thẻ nhớ micro SD, một cổng kết nối tai nghe 3.5 loa của máy cho âm thanh lớn ờ, rõ ràng và trong trẻ, tuy nó hơi ờ, thiếu một chút mát nhưng nó cũng vẫn là rất là ổn đối với một dòng ờ, máy laptop doanh nhân bàn phím có các phím bấm vuông vắn hành trình phím cao khoảng cách các phím rộng cho cảm giác thoải mái khi đánh biên bản hay nhập liệu à, mặt tì của tay được phủ một lớp sợi carbon cao cấp như các phiên bản tiền nhiệm máy có phím bảo mật vân tay kết hợp với nút nguồn vậy thì chiếc Dell XPS 9380 này nó có những thay đổi gì so với cái dòng dell IPS trước đây à, Điều tiên chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng camera của nó đã được thay đổi vị trí Camera đã được chuyển lên chính giữa ở phía trên màn hình Chứ không còn ở phía dưới như trước đây Có lẽ đây là một sự thay đổi hợp lý và người dùng sẽ thích thú hơn với thay đổi này Khi có thể dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc thực hiện các cuộc gọi video online Tuy điều này cũng làm màn hình có một chút thay đổi khi viền trên và dưới rộng hơn chứ nó không còn được tràn hết màn hình như XPS 9370. Mặc dù vậy nhưng nó cũng không phải là vấn đề quá lớn và nó vẫn là một chiếc màn hình rất tuyệt vời. Khi nó được trang bị màn hình có độ phân giải à, Full HD với tấm nền IPS, khả năng hiển thị màu sắc thì có thể nói là quá tuyệt vời. Với một sản phẩm cao cấp như thế này, độ bao phủ màu cao, màu sắc cực kỳ chính xác, màu đen rất là sâu và độ sáng lên đến 324 nit. Đánh giá về cấu hình và hiệu năng của máy Máy được trang bị chip uh, ờ, Whiskey Lake thế hệ thứ 8 8565U 4 x 8 luồng thay thế cho chip Coffee Lake trên 9370 Xung nhịp của máy có thể lên đến 4.6 ờ, GHz cao hơn so với 9370 Bộ nhớ RAM 8GB giúp máy xử lý nhiều tác vụ hoặc chạy các phần mềm không bị giật lag Ở cứng SSD 256GB truyền tải và dữ liệu nhanh hơn Máy có được trang bị một card đồ họa graphics UHD 620 hỗ trợ khả năng xử lý đồ họa tầm trung. Nói chung về cấu hình và hiệu năng của máy thì Dell XPS 9380 cũng không có quá nhiều nổi bật so với 9370. À, ờ, sau khi mình à, test thử qua một số phần mềm thì các chỉ số cho kết quả à, gần như tương đương và sự chênh lệch không là quá nhiều. Tổng kết lại, Dell XPS 9380 đã một số thay đổi so với các phiên bản trước đó. Camera nó được trở lại vị trí quen thuộc của nó. Chip đã được nâng cấp lên cao hơn Tuy những thay đổi này không phải là quá lớn, nhưng nó cũng đã khắc phục được một số điểm trừ của các phiên bản trước và hy vọng rằng nó sẽ thu hút được ờ, sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Với thiết kế dành cho doanh nhân, Dell XPS 9380 phù hợp với các công việc văn phòng, chạy phần mềm đồ họa 2D, ờ, đọc chỉnh sửa bản vẽ AutoCAD hoặc các bạn có thể chỉnh sửa các video ngắn. Và video giới thiệu sản phẩm mới của VT8 ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc à, và thiết thực hãy vui lòng à, like và đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ mình nhé xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo